À, Long ơi, bây giờ video tổng đồ Long ơi, kiểm dịch cho anh Long độ này Long ơi. Dịch. Dạ. Đánh cho mình Long hôm nay gọi này gọi là về bờ này mà, không lỗ. Thì có thớ nó không lỗ. Chung là không lỗ. Không lỗ. Về tới 2 3 4 cái bờ luôn. Về bờ luôn, về bờ luôn. Ừ. Đấy. Nhẫn này bèo lắm hơn uh, 15 10 đến 15 kim. Đấy, uh, video tổng hợp này cái chùy này cũng ngon, cái chùy này đẹp mà. Chùy này bán chùy bèo lắm được 5 đến 10 kim. Đó. Rồi, bòi này cũng vậy, bòi này bèo lắm được 5 đến 10 kim không rẻ đâu à, dòng một nha cái này cũng vậy cái nhẫn này cũng vậy luôn từ năm đến 10 kim luôn đẹp luôn đừng quên đó <clears throat> khải khải khải chụp một tấm hình <laughs> mấy cái này đi à, mấy cái này hay là một cái clip mấy cái này đi xong đăng lên bán cả chứ anh đăng lên chết <laughs> rồi đó để em dạ. đăng lên cho rồi rồi uh, dây uh, dây chuyền làm chồng 40 cho mấy này cũng cho khăn lôi cái này nhẫn uh, kháng động này anh nói này nhẫn sức mạnh đây này cái này nè cần cái cần cái này rồi à, này à, bán cho mấy ông đi tống kim sơ này Sinh lực được 520 cái Này cho Khăn lô 20 Ồ cái khăn lô 20 này nói nó đỡ lại cho anh cho anh em em xài được này Ờ Rồi 530 tống kim sơ Sức mạnh 14 rồi này Đó cũng được vài trăm xu Đọc 25 Rồi ok Đó thì em có video mà khi nào cần bán gì em tự đăng em chụp mình đăng cho à. đâu rồi ok đó tổng hợp cái video batch 53 được ít đồ anh em ơi không lỗ anh em ơi đầu tư khoảng tầm 15 cho đến 17 kim mà bán được vài món này thì khả nghi cũng hơn đó cố gắng đầu tư tiếp tục quốc tiếp cho anh em xem rồi cảm ơn em đã theo dõi video nha rồi đúng rồi set này khắc liền thôi khắc liền chứ rồi bây giờ ngày 10 ngày 10 khả năng đang mang cái ờ, ngọc bội ờ, có 19 khá là phèn 10 khả năng là bội 19 mà 20 này nó thêm được một điểm <laughs> nhỏ quá trước